Đinh Gia thần lại là thiên tử xin chào người chân của ta Hôm nay Đinh Gia thần lại là thiên tử chơi Ngọc Cầm ờ, online à, Nhân vật là thần 259 à, à, Sức mạnh là à, ờ, 6 tỷ à, ờ, 852 triệu à, 385 ngàn Nhớ like chia sẻ ủng hộ Đinh Gia thần tại là thiên tử nghe bỏ ra hai giây ở đăng ký ủng hộ đến cho thằng Lê Thiên Tử bỏ ra hai giây ở đăng ký bỏ ra hai giây để ờ, đăng ký lên ờ, cho đến cho thằng Lê Thiên Tử bỏ ra hai giây để đăng ký nhớ like chia sẻ ủng hộ đến cho thằng Lê Thiên Tử ai là fan mẫu của đến cho thằng Lê Thiên Tử sẽ nợ bình luận nó tiền nay đinh cho thọ lại thiên tử trên một còng online tên như hoặc là thọ 259 à, ờ, bỏ ra ờ, hai giây để đăng ký kênh của ờ, đinh cho thọ lại thiên tử nghe nếu như như thần nói tên của như thần cho Ngài Thiên Tử biết thì Ngài Thiên Tử sẽ nhận ông phạt. Đợi chừng nào Ngài Thiên Tử nhận lục quán lúc thế thì nói như thần nói tên cũng không có muộn. Nếu như Ngài Thiên Tử chính thức là đến gia thời Thiên Tử Thiên Giới, tới chừng đó Ngài Thiên Tử sẽ nhận ông phạt. Mang tên Thiên Tử nghe, số đời là Thiên Tử nghe, đừng đổi tên nghe. Tôi đi Thiên Tử ngàn không tin. Nhớ lại chia sẻ họ đến gia thời Thiên Tử. Cảm ơn YouTube đã cho tôi nổi tiếng, cảm ơn khoa Facebook đã cho tôi nổi tiếng, cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh của Linh Như Thời Lê Thiên tử cảm ơn nhiều. Nhớ like, chia sẻ, rồi đăng ký kênh, ủng hộ kênh để giúp cho Linh Như Thời lên được đăng ký người hiền. Ai là fan một của Linh Như Thời Lê Thiên tử xin lỗi bình luận lít đi hiền. Từ giờ về sau gọi mình là Linh Như Thời Lê Thiên tử hiền nhóm ngõ kênh ờ, đinh với phạm lê thiên tử hiền ai là fan mẫu của đinh với phạm lê thiên tử xin hãy bình luận lấy tiền nhớ bỏ ra hai giây ở anh ủng hộ ở ờ, đăng ký kênh của đinh gia thọ lệ thiên tử hiền mọi người thấy đinh gia thọ lệ thiên tử ra đường nít có hay không với like chia sẻ và đăng ký kênh là ủng hộ kênh đi ai là fan mộ của đinh nha thọ lệ thiên đội xin nói bình luận đi mọi người nhớ like chia sẻ ủng hộ đinh nha thọ lệ thiên đội lưu sư bơ bị sang chín là ta tôn ngộ không chín là ta gia có lượng chín là ta lưu bom chín là ta lưu sư bá chín là ta gia lâm chín là ta chuyển lên thánh nhân chín là ta đinh gia thọ lệ thiên đội thiên đội hoàng đó thần tinh con trai lớn nhất của ngọc hoàng thịnh đế cho tôn hoàng nhớ like chia sẻ ủng hộ đinh nha thọ lệ thiên đội ai là fan một của Đinh Gia Thoại xin lỗi xin hỏi bình luận đó tiền từ giờ vì sao gọi mình là tính Gia Thoại lại là thiên lỗi hiền nhớ mọi kênh tính Gia Thoại lại thiên lỗi hiền ai là fan một của Đinh Gia Thoại lại xin lỗi xin hỏi bình luận đó tiền Cảm ơn YouTube đã cho tôi nổi tiếng, cảm ơn Facebook đã cho tôi nổi tiếng. Cảm ơn cộng đồng bạn ủng hộ kênh của Ninh Gia thọ để xin đỡ cảm ơn nhiều. Nhớ bỏ ra hai giây để ủng hộ kênh Ninh Gia thọ để xin đỡ nghe. Nhớ đăng ký cho Ninh Gia thọ để xin đỡ lên lượt đăng ký nghe. Nhớ ráp về Ninh Gia thọ lại để xin đỡ nghe. Nhớ ủng hộ Ninh Gia thọ lại để xin đỡ nghe. Ai là fan mẫu của Ninh Gia thọ để xin đỡ xin hãy bình luận lấy nghe nhớ ờ, nhớ đăng ký kênh ờ, cho linh gia thọ thoại xin tử lên lượt đăng ký nghe Thôi hẹn gặp mơ sao hẹn gặp người dân của Tân Sơn Nhớ like chia sẻ ủng hộ đến giới thờ để, để thiên tử Nhớ like chia sẻ ủng hộ đến giới thờ để thiên tử Bye bye Hẹn gặp mọi người sau à, ờ, Thăng